nhất thế giới nhất thụ nhất bồ đề ta chơi sao Chúng ta cùng chơi trò chơi trốn tìm đi chọn mạnh hóa tăng lực chiến nhân vật hành khuyết yên trần sinh Thiên thừa Vạn kỵ Tây Nam Hạnh Đây chính là nguồn gốc tên của ta khách quan cần mua gì nào ở đây tất cả mặt hàng đều có khách quan Cần mua gì nào Ở đây tất cả mặt hàng đều có Đảm bảo hàng tốt giá rẻ